ra chợ mua sách Tiền đâu mà nhiều vậy Cậu hay khờ chứ cậu hai tài gì Mới nhập hội quậy phá anh không biết hả Là con trai trưởng của ông Đông giàu nhất làng này đó Ghê không Ông mua luôn cái chợ này còn được chứ đừng nói là mua mấy quyển sách Ủa khờ mà sao xuyên đọc sách quá vậy Khờ xuyên đọc sách mới khờ đó Ngộ chữ mà Trời nhìn bánh vậy mà bị khờ Tội nghiệp quá ha Bà Từ đầu năm tới giờ á Chỉ có vụ làm ăn này là lớn nhất đó Khách hàng đặt mua hết gỗ căm xe trong xưởng nhà mình rồi Nhìn mặt anh tươi rói vậy làm thấy mừng rồi Cũng phải có niềm vui trong công việc chứ bà Bù đắp lại chuyện gia đình con cái Gia đình mình thì có gì đâu Chỉ có mỗi thằng Tài nó hơi khờ một xíu thôi Có gì đâu anh bận tâm Con mình mà sao không bận tâm được bà Thì có nhà nào mà con cái hoàn hảo hết đâu tụi mình đâu có chữ nào trong đầu làm loạn ngốc đâu mà khờ Tầm bậy, tại té xong té giếng gì đó chứ Anh hai tao chơi với chả từ nhỏ nó lúc trước đâu có khờ Nghĩ ra trò gì phá chưa? Đứng đây lùm xùm gì vậy? Nghĩ không ra, tháng nào cũng chọc phá giờ hết phá gì rồi à. mở nổi Cũng được á À, à, ôi da, à, ôi da, à, ôi da à. Dùng mấy lần rồi nghĩ chọn hát đi Tạt nước cướp sách chợ đá, cho nào cũng chơi rồi Thằng nào nghĩ ra trò mới không? À, có rồi, trò này mới tin luôn Lại đây, lại đây, lại đây Trò gì, trò gì? Được không, được không, được không? Dạ mời ông bà dùng trà Trà tôi mới pha xong còn nóng Ông bà uống coi có vừa ý không Trà này chưa đủ đậm Chị đi pha lại đi Thêm trà Bớt nước Nhớ trộn qua một lần nước sôi Thì trà mới ngon Dạ dạ tôi biết rồi để tôi... Ê, ê, ê, thôi, thôi, thôi, thôi. Được rồi để tôi uống luôn đi pha lại mất thì giờ lắm lần sau nhớ pha cho đúng à dạ chị làm mấy hôm nay rồi chị thấy quen việc chưa dạ cũng như việc nhà thôi đâu có gì đâu mà không quen có điều hơi nhiều hơn một chút mệt hơn chứ bà mệt hơn thì được trả công cao hơn còn hơn ở nhà làm công không cho chồng đúng không dạ thưa bà ông nhà tôi đã mất rồi à, vậy hả thôi chị đi làm việc của chị đi dạ ngỗng đây ngỗng đây chú bảy chú bảy con ngỗng đi chú bảy mua về nuôi về ăn đi chú bảy bớt mua ngỗng đi con cô mua con nào á cô lấy cho cho con con nhỏ nhỏ này nha đây Ủa? cô là người nước khác mới đến đúng không dạ con mới chuyển tới xóm này ở ủa mà bộ chú nhìn đó là chú biết người lạ người quen liền hen <laughs> biết chứ cô tôi á bán cái chợ này từ đó đến giờ ai mà tôi không biết dạ con với mẹ con mới chuyển từ trên huyện lỵ về được mấy tháng à mà đây là lần đầu tiên con ra chợ đó à, tôi cũng có nghe nói có cô con gái con của ông giáo nào đó mới về ở sớm này nè dạy lớp học miễn phí cho học sinh tụi con nít ở đây nè qua đó học quá trời luôn á ủa mà phải là cô không dạ đúng rồi chú <laughs> ủa ông giáo đâu mà không dạy sao để cô dạy vậy ừ, dạ Ba con mất được 2 năm rồi Hôm nay là ngày dỗ nè chú Ngày dỗ sao không mua gà hoặc mua heo về cúng Ai đâu mua ngỗng Gì kỳ vậy <laughs> Dạ Tại vì hồi xưa còn sống á Ba con thích ăn thịt ngỗng Cho nên là bây giờ ngày nào ngày dỗ á Mẹ con cũng bắt là mua thịt ngỗng cúng hết trơn á Vậy luôn á <laughs> Dạ <laughs> Thôi được rồi Tôi sẽ bớt cô một đồng Với hơn nữa Tưởng ai xa lạ té ra là người trong xóm không à với hơn nữa cô có công á dạy cho tụi con nít nghèo ở xóm này tôi mà khá giả như ông đông á tôi sẽ biếu không cho cô luôn á ý vậy đâu có được con không có dám nhận đâu cái này hả chú tốn công tốn sức nuôi mới lớn được chừng này biếu không hả thiếm là chết <laughs> đúng là con của ông giáo có khác với hơn nữa cô là cô giáo nói có khác thì ăn nói dễ nghe và dễ thương nữa <laughs> thôi được rồi ngỗng của cô xong rồi nè dạ. ê Dạ, cho con gửi tiền Rồi Con cảm ơn Rồi, cảm ơn con nha Lần sau lại mua nữa nha cô Dạ Ủa bà Sao hôm nay Không có thấy thằng Tài nó ngồi đây đọc sách vậy Nó ra chợ nhỏ mua sách rồi Ngày đầu tháng nào cũng vậy mà anh Đọc hoài mà không thấy khôn ra chút nào Em thấy tội nghiệp quá à. lớn anh biết leo Tụi em nhỏ em leo té thì sao Đi đi mà anh Đi anh Trong sách có nói Ra đường gặp con nít là phải giúp đỡ ừ. Thank you. người hoài mà không hôn là tí nào lêu lêu lêu lêu lêu dép nè dép nè lêu lêu lêu lêu. sao cha mẹ nó không nhốt nó nhà cứ thả nó ra cho người ta chọc hoài tội nghiệp ghê mấy đứa nít mà vẫn nhây mà kệ đi đẹp trai mà khờ ủ thiệt chứ hen em đi em đi mấy cái đứa nhóc này sao chọc ghẹo người ta bộ không sợ đắc tội ông trời ông phạt hả Ông trời Lo chuyện tiếng hạ còn chưa xong Hơi đâu để tâm đến bọn con nít tụi tôi Để mà trách phạt hả Nha nha nha nha Tụi bay nha Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không Ông trời ông thấy hết đó Ông gom là ông phạt một lần Trả giáp cho người ta nhanh lên Không á Hư hỏng đi làm. Bây giờ trả giáp cho người ta không Bộ thấy người ta khờ hả Không Không Không, không hả Chị cho ngỗng ngổ đầu nữa bây giờ Trời ơi trời ơi tôi xíu nghe Vậy cho chắc Anh đứng cẩn thận nha yeah. từ thôi đưa tay kia đây mỏng Về có bị mẹ la không? La là tại vì anh á Xin... xin lỗi Khờ mà biết gì xin lỗi với phải Khờ Đưa tay đây

nhà em chị, chị, chị gái ở đâu để, để em đưa về cũng lịch lãm quá ha Ch trong sách nói con trai là phải đưa con con gái về trời đất ơi chị đã có chồng đâu mà đã có con L là con gái không phải đàn bà phụ nữ cũng biết phân biệt nữa hả giỏi vậy mà thôi chị tự về được rồi À mà nè Mai mốt á Đừng để bọn nhóc đó ghẹo Rồi lấy dép nữa nha À Chị gái cũng vậy Lần sau Đừng có gì giúp người ta Mà để cho mất ngỏng Rồi về bị la Khóc Thương lắm Thôi chị về nha Ơ à, chị gái ơi à, Tặng chị quyển sách nè Sách của em mà Có sách đem tặng là ngu Tặng mà không lấy ngu hơn dạng lần Tại em mà chị gái bị mất ngỏng Thôi em tặng quyển sách này coi như là đền Chị, chị lấy đi Vậy thôi chị lấy cuốn sách cho em vui nha ừ. thưa cha thưa mẹ con mới về ủa con nói đi chợ mua sách sách đâu sao không cầm về dạ con tặng chị gái rồi à. trời bà thấy nó không con tặng chị gái à nó vuốt vuốt vậy luôn bà ủa mà chị gái nào chị gái là ai nói vậy là thằng tài con mình nó lớn rồi đó khôn khờ gì thì cái chuyện bản năng nó cũng biết phải không ạ năm nay nó nhiêu tuổi rồi nó 23 rồi 23 mà 23 mùng 5 14 23 cũng xui thiệt á nha bà nói gì vậy cái đó là bà nói ngày tháng chứ đâu phải là tuổi tác nhưng cũng có liên quan giống như là 5 ngày tuổi thì mẹ nó mất 14 tuổi thì nó té xong còn 23 à, rồi, rồi rồi rồi hiểu rồi ý bà muốn kể công cán bà nuôi nó lớn tới bây giờ đúng không mệt bà ghê Này, nuôi con mà phải kể công kể cán với nhau gì kỳ vậy đó Tôi mà bắt được là biết tay tôi Chị nè Dạ Trước khi ăn Chị nhớ cho cậu hai uống thuốc trước Uống nước Xong rồi mới ăn nha Dạ Dạ tôi biết rồi ạ Bà chủ cho tôi hỏi thêm Thuốc này có chứa thành phần gì ạ? Chị hỏi anh chị Dạ Tại vì có những loại thức ăn giải thuốc Tôi hỏi để biết mà tránh tôi cũng có đọc sách nên cũng biết sơ sơ Tôi có phải thầy thuốc đâu mà chị hỏi Tôi kêu sao thì chị cứ làm vậy đi Chị hỏi nhiều chi mất công Dạ Nghèo ở đợ Đọc sách chi nhiều vậy không biết nữa Dạ Tại vì nhà tôi vốn là Tôi không cần biết nhà chị như thế nào Chị tới đây làm cho tôi Thì chỉ làm tròn công việc của chị đi Chị nè Còn nữa Mỗi ngày Chị cho cậu hai mặc một bộ đồ Từ trái sang phải Còn sữa Uống đúng cử sáng Chị nhớ chưa Dạ tôi biết rồi Dạ Dạ tôi tên Lành Là Hiền Lành á Tôi tên Tài Nhưng mà bất tài <laughs> Dạ Dạ lúc trước Thằng Tài nó chưa bị té xong Nó thông minh, nhanh nhẹn Sáng láng biết điều nào <sighs> Phải chi mà nó đừng bị Thì bây giờ nhà mình đã có đứa con trai phụ giúp trong công việc kinh doanh rồi Anh cũng đừng như vậy mà Chẳng phải mình còn có ba Toàn Vài bữa nữa nó học xong cũng về phụ giúp anh trong chuyện làm ăn có nhà nào mà trọn vẹn đâu Con mình còn có một đứa Giỏi giang như vậy Là phước đức rồi Nhưng mà cái chuyện của thằng Tài Trời, cái, cái, cái, cái, cái, cái sữa bị cháy rồi Biết rồi Hả? Cái gì? Sữa gỗ bị cháy trễ quá giờ sao ông chủ lửa lớn quá dập không được không có phương tiện để cứu tại sao trái tại sao lại để chuyện này xảy ra hả từ đầu năm tới giờ không có vụ nào là ngon lành hết riêng cái vụ này đang ngon lành thì bây giờ cái kho bị cháy trả lời cho tôi biết tại sao cái kho cháy ông chủ tôi nghĩ là chắc có lẽ là nó cháy là do mấy cái cái tàn tro của cái mấy mấy cái đống ờ, đống rác nhỏ đó rồi ờ, ờ, gió nó, nó thổi tạt qua cho nên nó, nó, nó, nó, nó bắt lửa nó cháy đó ông chủ mà buổi trưa nhiều khi anh em người ta cũng đang nghỉ ngơi đó cho nên không có ai mà mà mà, mà cứu kịp hết trơn cháy hết trơn rồi bây giờ đơn hàng của khách ngày mai làm sao giao xong hết chưa con con chuẩn bị đồ cúng cho ba xong rồi đó mẹ Ủa Sao chỉ có trứng với rau luộc vậy Bộ con không đủ tiền mua ngỗng hả à, <laughs> Dạ Hôm nay ngoài chợ không có bán ngỗng Phải biết vậy bữa trước Mẹ mua con mày để dành Chứ một năm mới dỗ ba một lần Mình cúng đạm bạc như vậy Ba con ở trển ông sẽ buồn Mẹ Mẹ con không hiểu ba sao Ba có gì thì ăn đó Với lại ba cũng biết là mẹ con mình khó khăn làm sao bà ăn ngon trên đó một mình được là mẹ biết không cúng kiến á, là quan trọng cái tâm mình tưởng nhớ đến ba chứ có quan trọng mấy món đồ ăn này đâu mẹ cúng tàn nhang rồi thì đồ ăn vẫn còn nguyên ba đó có ăn được đâu con thì có nhiều chữ nghĩa của con gái thời nay mẹ là kiểu phụ nữ của ngày xưa thấy cái gì không vừa mắt không chu toàn mẹ chịu không có được ông ơi ông dùng đỡ nghe bữa sau tôi mua con ngỗng tôi cúng ông ăn bù nha khăn thì cũng có khó khăn đó Quy tắc luật lệ đủ kiểu hết á Nhưng mà mấy ngày nay mẹ cũng thấy quen rồi Với lại nhà bên đó cũng không có chuyện gì nặng nhọc Có điều chăm sóc đứa con cưng của ông bà chủ Thiệt mệt quá Quá tỉ mỉ Y như là một đứa con nít vậy đó Trời Đàn ông thì phải mạnh mẽ, tự lập Chứ mà dạy dỗ o bế như vậy Có khi thành chàng khờ à, Mẹ Hôm nay ở ngoài chợ con gặp một chàng khờ chắc là gia đình đó cũng dạy dỗ kỹ lưỡng như vậy đó trời trái hả chứ đâu? sao mà trái ghê chứ đâu? chú đông bộ thiếu người hả chú đông thiếu người chú đông nói con con qua con phụ cái đông qua chú chỉ cần nói lục qua phụ chú là được bà con dòng hỏi nhau không à? nói con tiếng là con ông phụ cho nhiều khi con còn bớt lương chú nữa nói lục qua phụ chú là được rồi để trái gì xui lắm nghe chú có điềm nữa sau này làm ăn lại khó lắm chứ không phải vẫn chơi đâu nghe chú đông mày ở đây mới điềm gỡ đi về người nộm không nên thân sáng giờ thằng lục nó có tới đây không dạ không phải sáng nay đâu ngày nào nó cũng tới đây anh chủ anh em ở đây ai cũng biết nó là cháu ruột của ông chủ mà cho nên đâu có ai cản trở làm gì đâu nó đi tới lui thoải mái à bắt đầu từ ngày mai nếu không có lệnh của tôi cấm bất cứ ai không được vô cái xưởng gỗ này kể cả thằng lục dạ tôi biết rồi ông chủ bộ bữa nay con không đi dạy à <laughs> dạ cũng chưa kiếm được nhiều học trò cho nên là lịch dạy của con còn trống à mẹ hôm nào mà con rảnh á con qua đó phụ mẹ nghe mà không biết gia đình người ta có cho không hả con qua bển á mẹ cũng thấy vui với lại cũng giúp mẹ được nhiều việc mình qua đó mình không đòi thêm lương thì chắc không sao đâu dạ đông chiếc dép nữa rồi Ờ, thì chắc anh nó lạc cái đâu đó thì không có đôi này mang đôi khác đi nè nghe nói cái xưởng gỗ của chú đông bị cháy phải không con con đốt á cái gì trời đất ơi mày ăn khói tầm bậy tầm bạ không chú mà nghe được là chết nghe chưa nghe chưa thằng lục nó không có nói mà nó làm mày khùng hả ôi ơi cha chết rồi đó lỡ có chuyện gì không có ai bảo vệ mẹ con mình đâu đừng có làm càng làm quấy nữa cũng là con của ông nội cha cũng là anh hai nữa mẹ mới coi chia chác kiểu gì kỳ vậy cái nhà của mình kìa bằng cái lỗ mũi à còn cái nhà bên đó nó chà bá lửa luôn đi bộ ba ngày chưa hết nữa con không đồng ý không cam tâm không cam tâm là làm được cái gì hả quậy quậy cái gì mà quậy đúng không giành giật được cái gì nữa con nghi á là lúc ông nội mất á chú đông nói xấu ba mình cho nên mới hưởng hết tài sản xấu cái gì mà xấu tại cha mày hết á phá phách nên bây giờ người ta ghét nhìn mẹ cũng đẹp cũng sắc sảo cũng là con dâu của nhà giàu có mà sao cam chịu quá vậy mày nhìn có được cái gì được có hai cái nhà một cái nhà đi hai bước hết còn cái nhà cho thuê mẹ coi đi thua cái chuồng heo nhà người ta nữa mẹ à phải giành giật phải đấu tranh tính cách sinh nên số phận không thể nào mà cam chịu được tài sản tiền tài á không có ai đem dưng tới cho mình đâu phải dành trên tay người khác dành trên tay người khác hả con nói chứ dễ quá ha dễ dành quá ha giật trên tay hay là người ta chặt tay ai chặt tay con con không có sợ đâu cũng là bà con dòng họ mày coi đi chú đồng có tới 500 thửa ruộng thêm một cái xưởng gỗ to đùng luôn bà con dòng họ kiểu gì con xin vô làm không cho nữa không cho rồi sao quậy phá hay quá có hai cái nhà chui ra chui vô là mai phước lắm rồi phá đi phá đi rồi ra đường ở tay trắng luôn tay trắng cái gì mà tay trắng con vua thì sẽ lại làm vua con đâu phải là con sải đâu con bắt con quét ra đa ở chùa đúng rồi rồi đúng rồi đúng rồi con vua tao lại mày vua thì làm ơn á sống cho đàng hoàng lấy vợ sinh con giùm cho tôi trời đất ơi nhiều khi tôi tự nghĩ không ra vậy đó tôi làm mai làm mối cho người ta mà con của tôi nè không có một cái mối nào cho đàng hoàng đó. bà mai an tâm đi con có mối rồi mối gì mối ở đâu <laughs> à con chào chị lành với em trà à, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên đi đừng có để ý thằng lục bông đào này ha nhìn vẻ mặt của hai người chỉ đang thắc mắc lục bông đào là gì đúng không dạ lục bông đào có nghĩa là lục bao đồng ở trong cái xóm này nè dù là cái chuyện nhỏ nhất ai nhờ là thằng lục này cũng có mặt <laughs> thì à, hôm nay à, giá cái đám lá này qua chủ yếu là con muốn à, lợp lại cái mái nhà với lại dừng lại cái nhà tắm cho dì làm với em trà đây ủa lục em thấy mái nhà còn tốt mà bậy em bậy rồi Em đừng có nhìn thấy dạng vật như vậy rồi em tưởng là nó sẽ tốt Thật sự á, ông chủ nhà trước á, ông hơi ẩu thả lắm Bên trong nhìn vậy thôi chứ mà cây nó mối mọt tùm lum tùm la hết trơn rồi Cho nên à, anh cần phải sửa lại <laughs> Biết sao không? Cái gì xung quanh đây nè Có mấy người kia sao Ghê lắm Lỡ đâu biết một ngày đẹp trời nó qua Nó khoét vách, nó nhìn hoa, nó ngửi hương Trước á là ảnh hưởng tới gì lành Sau á thì lại à, tội cho em trà đây <laughs> Cảm ơn cậu Lục đã giúp đỡ mẹ con tôi <laughs> Có gì đâu cảm ơn dì lành Nói chung là con không thể xây được cho dì lành với em trà đây Một cái cung điện uy nga và tráng lệ Thì con cũng phải làm được một túp liều tranh Đúng không? Đúng không? Đúng không trà? <laughs> Nhìn cậu Lục dân chơi hiếp biên vậy mà nói chuyện nghe sến rện à dạ nói chung mà khi mà đụng tới chuyện tình cảm á thì lòng giả cũng như lòng sung vậy lành ha <laughs> thôi à, cô xin phép <laughs> ủa mới đó mà hai đứa đã quen nhau rồi sao mẹ mẹ hỏi gì kỳ vậy không có gì xảy ra hết trơn á sao cả em nói chuyện tình cảm gì ở đây mẹ không thấy nãy giờ ông đứng ông nói tào lao hả Con đi đâu vậy? Dạ, con đi mua sách Hôm nay đâu phải đầu tháng đâu mà con đi mua sách Con có nhớ lộn không? Ra chợ mới gặp chị gái Ở nhà không có chị gái Mẹ ăn đi Mấy hôm trước còn biết phân biệt ngày đầu tháng với cuối tháng Bữa nay sao ngày nào cũng như ngày nào vậy? Con đi cẩn thận nha Đừng có để cho ai ăn hiếp đó Dạ cũng im lắm Vậy sao trả biết ê ê ê không được không được không được được được, mình phải để cho mình lấm lem bùn đất như vậy nè trà về trà thấy mình lợp xong cái mái nhà dừng xong tấm vách nhà tắm he he thế nào em trà cũng cảm động lắm đây đã trồng cây si ở đây rồi thì tất nhiên không thể nào uổng phí thành quả được trái cây si này thằng lục phải hái em trà đợi lục đi ờ à, thành thật ờ, xin lỗi ông anh Ông anh thông cảm dùm Đây là sự cố thôi Ngoài ý muốn Mấy ông làm ăn gì kỳ cục vậy Không có uy tín gì trời ơi trời á Làm lỡ biết bao nhiêu công việc của tôi rồi thấy không Trời ơi ông anh ơi Mình làm ăn với nhau cũng mấy chục năm rồi Đâu phải mới đây đâu Hồi đó giờ có bao giờ xảy ra cái tình trạng này đâu Tại vì xui ngay xưởng nó bị cháy Gỗ cháy hả Gỗ cháy á, thì mấy ông phải tìm nguồn gỗ khác để cung cấp cho tôi Đằng này á, cái đám gỗ cháy đó mấy ông hạ giá xuống rồi bắt tôi lấy Lấy làm cái gì lại làm cuối hả Tôi thành thật xin lỗi anh Tôi không ý đó đâu Tại vì anh biết không Cái loại gỗ này á, là phải mất mấy tháng trời Mới thu đủ số lượng được Chứ còn mấy ngày á, tôi xây không có kịp Không có kịp hả Không có kịp thì tôi không có mua nữa Gỗ trái á, đã xui xẻo rồi Giờ đem nó về á, là xui xẻo công việc làm ăn của tôi luôn sao Không có mua nữa Tôi đi về à, Ông Anh ơi Ông Anh Ông chủ quản ông quản quản quản gì vậy ông quản khách không mua hàng rồi tụi tôi có bị nợ lương không nợ gì ủa ngày ăn cơm hai buổi ông lo cho mày đầy đủ hết trơn rồi lỡ có nợ có cái gì đâu mà quan trọng vậy tới tháng không đem tiền về vợ tôi nó cạo đầu tôi sao mệt quá càm ràm quá đi làm việc đi nhiều đó cũng lo Cô là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi? À, dạ, con chào bà Con là... Dạ dạ, nó là con gái của tôi Bữa nay nó tới đây nó phụ mấy cái việc lặt vặt á mà Lúc nãy bà chủ còn đang ngủ Cho nên tôi chưa kịp nói ừ. Thấy nó cũng lanh lẹ tháo giác Sao không để đi ở nhà khác Cho có hai đầu lương à, Dạ Nó là con một mà Ngày ba nó còn sống cưng nó dữ lắm Mấy cái việc nhà nó không có biết làm đâu Chuyện nào đơn giản thì nó làm được Mấy cái việc nặng nhọc á tôi làm hết à nó còn hậu đậu nó còn ịch rồi bà chủ pha trà đem lên cho tôi dạ dạ dạ con chào bà thôi phụ mẹ nhiêu đó được rồi con đi về đi cái chuyện pha trà để mẹ pha trà cho bà chủ dạ dạ con về nghe ừ. ai khờ đâu có đi ra ngoài Hôm nay đâu phải ngày đầu tháng Để đi mua sách đâu Ê, ê, ê Chủ mày đâu không nói cho mày biết hả Đúng là đồ con sóc Lóc trà lóc chóc Lóc trà lóc chóc Tôi thấy nó giống anh mà Lanh cha lanh chanh Tới nhà không có chủ Rồi đứng nói chọc thú ghẹo hoa hả <laughs> Hoa chưa có chủ á, thì Lục có quyền chọc mà sáng giờ quay đâu có nhà đâu chọc hoa này có gai đó thử chọc đi bị đâm mà đừng có la có gai hả nhưng mà thằng lục này mình đồng giá sát không tin đúng không nè đấm đi nè đấm đi đấm đi nè đấm đi đấm đi nham nhở anh đi về liền đi trai nhìn hiền vậy mà cũng hung dữ quá ta nhưng mà lục thích thích thích thích chứ gì mà thích muốn bị đá cho một cái nữa không lục lục về lục về nhưng mà lục thích trà nha lục dây, lục dây. Cậu hai Cậu hai uống sữa đi cậu hai Dạ không Cậu hai Cậu uống sữa rồi cậu hai đi Cậu mà không uống á Bà chủ sẽ quở tôi là không chăm sóc cậu cho chu đáo á Nói không là không mà Uống giùm tôi đi Có chuyện gì vậy à, Dạ bà chú năn nỉ cô hai uống sữa hoài mà cậu không chịu uống sữa thì chút nữa về uống cũng được ngày một ly là đủ calori còn chị gái á, là chỉ có lúc này thôi không gặp đúng giờ là không có được Cô hai chị gái là ai dạ bây giờ cô sẽ đọc sau đó các em đọc theo nha làm trai cho đáng nên trai khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng làm trai cho đáng nên trai khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng làm trai cho đáng nên trai xuống đông đông tỉnh lên đoài đoài yên làm trai cho đáng nên trai xuống đông đông tỉnh lên đoài đoài yên Anh về đó hả? Ừ. Hôm nay ở xưởng sao rồi anh? Dạo này công việc làm ăn ở xưởng bất lợi quá. Gần hết năm rồi. Xui vẫn cứ xui. Vậy thì chắc phải đi coi thầy thôi. Chứ tình hình kéo dài như vậy không có được đâu anh. Và thằng Tài đâu? Nó đi đâu nữa rồi hả? Sao mấy bữa nay tôi không thấy nó ngồi đó đọc sách vậy Dạo này Con nó không chịu uống sữa Cũng không chịu đọc sách Suốt ngày đòi ra chợ mua sách Ủa không chịu đọc sách ra chợ mua sách chi Ờ à, mà thôi à, Vậy cũng được bởi Nó đi ra ngoài thì tốt Chứ ở nhà chỉ có nước khờ ra thêm chứ được cái gì Có điều Nó đi chợ mua sách Mà về không thấy cầm sách trên tay Ý của bà là Nó bị nặng thêm hả Ai biết đâu Có khi mua sách xong Cũng tặng bạn gái luôn rồi không chừng Bà Nó có bạn gái hả Vậy là tốt rồi đó Tôi đã nói với bà rồi Ông trời sinh trai tới tuổi nó cũng ham gái à Ây cha Kiểu này là chắc phải kiếm vợ cho thằng Tài Để vợ nó dạy cho nó khôn ra Anh thương con quá Rồi anh nghĩ chuyện đâu đâu không vậy Con mình nó khờ như vậy con gái nào khôn ngoan mà chịu lấy nó